Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Hãy ấn like cũng như ấn đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo à, Trước tiên mình xin chúc mừng các anh em trong nhóm cũng như uh, những anh em nào đã theo dõi kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo và theo mình ở hai mã kèo trong trận đấu giữa Udinese và Sassuolo vừa rồi thì ở trận đấu này mình đã cho anh em hai mã kèo là đội khách Sassuolo được chấp uh, nửa trái cả trận và mã tài 2.5 cả trận Đấy thì à, trận đấu này đã kết thúc với tỷ số 2-2 Thì mình xin à, chúc mừng một lần nữa các anh em đã theo mình ở hai mã kèo duy nhất trong trận đấu này à, Và mình muốn nói một điều nữa là những anh em nào đang có ý định muốn tìm một nhóm cùng đồng hành Và tham khảo uh, mã kèo ở các trận đấu sắp tới Hoặc muốn tự chơi trên trang nhưng chưa tìm được một cái trang nào uy tín để đầu tư Thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng mình sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm cùng đồng hành với mình và sẽ giới thiệu những cái trang uy tín nhất cũng như ờ, hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang và cách tự ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích Ok quay lại video này mình sẽ nhận định uh, soi kèo cho anh em trận đấu muộn tại vòng 23 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Everton thì ờ, trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thì Liverpool đã không thắng tại ngoại hạng Anh kể từ đầu năm 2023 à, ờ, họ lần lượt thua trước Benford, Brighton rồi hòa Chelsea và gần đây nhất lại tiếp tục thua trước uh, Wolves với tỷ số là 0-3 thì hiện tại uh, Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 10 kém top 4 với 10 điểm và bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 21 điểm cách biệt thì còn nhớ mùa trước Liverpool cạnh tranh uh, danh hiệu vô địch ở 4 giải đấu khác nhau đến uh, những phút chót luôn đấy thì lúc này họ đã trở thành cụ vương ở cúp liên đoàn này khi mà đã thua Man City và cúp FA khi thua Brighton còn lại là cúp C1 trở thành đấu trường sáng giá nhất để cho Liverpool có thể giành được danh hiệu nhưng ờ, thầy trò của huấn luyện viên Klopp sẽ phải đối mặt với ờ, đương kim vô địch ờ, Real Madrid trong vòng 1/8 tới đây và đêm nay phải đối đầu với Everton à, một đội bóng đang xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng sẽ là cơ hội để lữ đoàn đỏ tìm kiếm 3 điểm rất quan trọng để nuôi hy vọng vào top 5 và được giành vé đó tiếp tục tham dự cúp C1 ở mùa giải tới còn về đội khách Everton vừa với ờ, vừa mới thẳng tay loại huấn luyện viên ờ, lâm Lampard khi trải qua chủ trận tệ hại dẫn đến việc ờ, phải ship ở vị trí thứ 18 uh, ghê vào nhóm nguy hiểm sau khi đội bóng này chỉ có được 18 điểm sau 21 vòng đấu vừa qua và ở thời điểm hiện tại Everton dưới tay của tăng huấn luyện viên Cindy Cha đã gây bất ngờ khi đánh bại được đội đương kim số 1 là Arsenal trong trận đối mới ra mắt ngay trên sân nhà và chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của pháo thủ tại giải quốc nội luôn à, nhưng vẫn còn quá sớm để đánh giá được rằng là Everton có thay tướng đổi vận hay không hay là Liverpool sẽ tận dụng được lợi thế sân nhà nhưng ờ, chắc chắn rằng trận derby này sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt khi mà cả hai đều muốn giành chiến thắng để cải thiện ờ, cái vị trí của mình hiện tại và trong lịch sử đối đầu thì Liverpool có được hai chiến thắng, ba trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại trước Everton ở năm cuộc đụng độ nhau gần nhất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 thì đã tạm thời bình phục và có thể ra sân ở trận đấu này về à, đội khách Everton ra sân với sơ đồ 451 và mau bay là tiền đạo cấm cao nhất trong trận đấu này và huấn luyện viên uh, Siniche sẽ không có được sự phục vụ của Runner và Butter uh, à, Butterson do chấn thương nhưng về trường hợp của uh, Convet uh, Convet Levin hay là Michenken cũng như là Angel Thausen có thể quay lại trong cuộc đối đầu này và nhà cái đã đưa ra mức chấp dành cho Liverpool ở trận đấu này là chấp ờ, một hòa cả trận và chấp nửa trái ngay trong hiệp 1 à, ờ, cùng với đó là mã kèo tài xỉu 2.75 cả trận và 1.25 cho hiệp 1 à, ờ, và ở trận đấu này còn có thêm mã kèo phạt góc 10.5 này và có thêm mã thẻ phạt 4.5 cả trận nữa đấy với các mã kèo này anh em có thể đầu tư vào đội khách Everton được chấp một hòa cùng với đó là mã xỉu 2.75 cả trận và anh em có thể ờ, vào thêm cái mã tài gốc 10.5 cả chặn vì các cuộc đối đầu gần đây của hai đội đều diễn ra rất là quyết liệt và xuất hiện ờ, rất nhiều quả gốc cũng như ở cuộc đối đầu này ờ, hai đội đều đang rất là khác điểm nên trận đấu chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn và các quả phải gốc cũng sẽ có tỷ lệ xuất hiện khá cao trong trận đấu này và những má kèo mình chia sẻ cho anh em ở trận đấu này cũng chỉ là ý kiến riêng của mình thôi vì trận đấu hiện tại vẫn chưa có đội hình chính thức của nên à, không có gì là chắc chắn cả nếu anh em thấy hợp trùng máu thì cứ vào nhưng à, trước giờ bóng lăn khi đã có đội hình à, chính thức nếu như có sự thay đổi bất ngờ nào đó thì mình sẽ tham khảo lại và gửi lên trên nhóm cho anh em à, những cái mã kèo chuẩn nhất để mà anh em đầu tư vào còn về nhiều mã kèo khác thì chắc chắn à, những ai đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò sẽ không bao giờ chơi được rồi điển hình như là các mã kèo thẻ này kèo gốc rồi mã kèo cả đội cùng ghi bàn và còn nhiều mã kèo khác nữa ngược lại anh em còn bị uh, mắc like rồi mắc cỏ khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cõi và mình khuyên thật lòng anh em nên tự tìm một cái trang để tự chơi còn những anh em nào muốn tham gia vào nhóm ờ, kèo bóng cao tiếng hoặc chưa tìm được một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram ờ, kèo bóng cao tiếng à, và mình cũng ờ, sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một like một ờ, lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có những video mới nhất từ kênh ờ, cao tiến số kèo